người cô đơn luôn có cô đơn bên cạnh để hẹn hò hẹn hò với cô đơn sài gòn không lớn cũng không hề nhỏ nhưng đủ làm những người cô đơn lạnh lẽo khi chiều về đôi lúc ta tự quyển quặt mình tấp nập trong cái sài gòn bận bịu này nhưng khi dừng lại thì chẳng muốn lắm một chồng tay chiều nhau qua những xô bồ của phố xá cô đơn đôi lúc không cảm nhận được đâu chỉ có thể nó đã trở thành một thói quen và dạ, cũng chính là người bạn cho những ai chưa tìm được người thay thế cô đơn cho riêng mình. Người cô đơn hãy thử một lần lướt xe trên phố Sài Gòn để biết thế nào là buồn vui lẫn lộn. Ta sẽ gần buồn mang mát trong cái vui của một thành phố rộn ràng, nhưng khẽ thôi. Người cô đơn cần gì? Ai cô đơn mà không từng mơ ước một bờ dài để tựa vào, hay một người để ta chở che. Ai cô đơn mà không muốn một lần hẹn hò, cô đơn làm người ta muốn hẹn hò lắm chứ. Nhưng có ai cô đơn mà họ nói ra đâu? Chỉ tự cam chịu bằng vỏ bọc bận rộn của mình Cố đào sới mong tìm thấy thứ gì để chiếu vào Cho khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng Như thế cô đơn lại càng cô đơn đến lạ Cô đơn là sống thật cho chính mình Khi cô đơn ta mới hiểu mình cần gì và cần ai nhất Cũng như khi cô đơn ta mới hiểu mình là ai Sau những phút trầm ngâm đó Một cuộc vui chơi bao nhiêu lần Tụ tập cùng bè bạn không đủ cho người ta hiểu mình Như một bản nhạc, một tách cà phê Một mình cùng với cô đơn ta sẽ hiểu ta là ai khi cô đơn ta nhiều khi muốn khóc thật to nhưng khóc rồi thì ai bên ta để lau nước mắt nên thôi cứ để cô đơn ở đó bên ta khóc rồi cô đơn cũng đâu bỏ ta đi cô đơn cũng tuyệt vời lắm chứ khi người ta cô đơn đôi lúc lại làm được những thứ mà người ta chưa từng làm hay chưa từng làm được bao giờ ta lần đầu đi dạo một mình lần đầu đi ăn xem phim và làm nhiều thứ chỉ một mình mới hiểu rõ nó tuyệt như thế nào cũng như khi cô đơn ta mới tạo được cho mình một cái bên ngoài sắt đá để che lấp đi bên trong đầy tổn thương và buồn khổ khi cô đơn ta lại nhìn thành phố màu mè này khác lắm dòng người không còn tấp nập phố xa chậm đến lạ thường mọi người được sống với chính con người thật của mình chứ những ước mơ và nỗi buồn niềm vui ta chợt bâng quân, chợt lo toan chợt hạnh phúc chợt hoài niệm về quá khứ hay vẽ ra tương lai của mình và cùng với những trôi dàn cảm xúc dâng lên tất cả như một bức tranh nghệ thuật mà không người họa sĩ nào vẽ được nên cô đơn đôi lúc cũng đẹp như một đóa hoa hãy yêu cô đơn vì người cô đơn ít ra cũng chẳng hề cô độc người cô đơn luôn có cô đơn bên cạnh để hẹn hò